tôi sẽ lấy duy nhất giải 5 anh em nhé giải 5 đây anh em giải 5.2 tôi sẽ bắt con 3 này kết hợp với con 4 anh em ạ đấy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em 3 ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 3443 anh em nhé đây là những con số để cho anh em tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ